còn nếu bây giờ mình nói trường hợp mà mình là cái cá nhân tức là bây giờ mình có những triệu chứng như vậy và mình mình sợ thì mình phải gọi bác sĩ hay là mình gọi ai? Dạ thì uh, mình nên đừng đừng có đi bác sĩ gia đình right. bình thường tại vì những cái bác sĩ văn phòng bác sĩ gia đình uh, người ta không có chuẩn bị được người ta uh ừ. -huh. chưa không cách gì mà người ta có đầy đủ uh, uh, equipment chẳng hạn để để, ừ. để mà khám khám bệnh cho mình mình nên đi những cái chỗ công cộng ví dụ như ừ. UCSD uh ừ. ờ, Kaiser thì uh, mình không biết rõ nhưng mà Kaiser thế nào cũng cũng cũng, cũng đã chuẩn bị rồi Scripps hoặc Sharp thì khi đi khi hoặc là mình nên gọi trước mình gọi điện thoại trước mình đi urgent care hoặc là mình đi emergency department nhưng mà mình sẽ gọi trước báo tin cho người ta biết là à, mình mới đi ý về ừ. mình ho mình sốt và mình khó thở ừ. thì có mình lo là mình đã bị mắc cái bệnh uh, covid 19 rồi khi mình gọi cho người ta biết trước đó thì người ta sẽ chuẩn bị trước cho mình ừ. khi mình tới á ừ. tới uh, văn phòng hoặc là emergency department á ừ. thì nhân viên y tế người ta sẽ mặc đồ uh, chuẩn bị sẵn người ta đeo mặt nạ N19 người ta mặc áo uh, bảo vệ cho cho người ta sẵn rồi người ta sẽ tới tận cái xe của mình ừ người ta đưa cái mặt nạ cho mình mình mang vào mình ừ sẽ đem mình vào trong trong trong uh, uh, emergency department vào vòng cô cô lập liền ừ và người ta sẽ khám bệnh và sẽ xét nghiệm cho mình liền Ok, hồi nãy bác sĩ Bảo có đề cập đến cái chuyện là mình ờ, tự nguyện cách ly hoặc là mình gọi là thì hiện tại mình thấy là có nhiều người um, họ rất là nó nó nó nó có tính cách là họ sợ giống như tình trạng như là uh, tận thế sắp tới nơi dạ. đấy um, nghĩa là ờ, tranh nhau mua đồ dọn dạ. sạch nghĩa là ờ, dọn dọn sạch sẽ những cái cái quầy hàng những cửa hàng này nọ thì bác sĩ bảo có lời khuyên như thế nào? Dạ thì cái, cái con virus này á nó không có không có nguy hiểm đến như vậy nghĩa là không phải là nó sẽ làm cho tận thế nếu như mình thấy theo thống kê của WHO ờ, hiện bây giờ đó thì tới 84% những người dương tính về dương tính về cái, cái con virus này à, thử nghiệm dương tính đó là hoàn toàn à, khỏi bệnh không yeah. Dạ. có không có bị bệnh nhẹ không nhẹ bệnh không nhẹ, có gì right, dạ, hết right. Dạ. À, số cái, cái người mà nhập viện đó thì à, cỡ chừng 5% là phải vào à, ờ, phòng ICU và bị viêm phổi và nặng và trong trong cái số 5% đó thì 2.5% ờ, của những người nhập viện là tử vong cho nên cái cái tỷ lệ người chết đó rất là thấp. Dạ thì thì thì tôi cũng có uh, xem qua cũng ở theo cái cơ quan CDC thì cho thấy rằng là trong cái mùa cúm mà vừa rồi tức là từ đầu tháng 10 cho tới ngày hôm nay đó thì ở nước Mỹ thôi đó là có là 45 triệu người bị bị cúm dạ. và trong đó thì là uh, nghĩa là phải nói là khoảng chừng là uh, ờ, 300 ngàn người nhập viện và trong 300 ngàn người nhập viện đó thì người ta nói là cái số tử vong mà trong cái cái 4 tháng cúm vừa rồi đó là ừ, hiện tại nó vẫn còn tiếp tục nhưng mà con số nó có thể từ uh, ờ, 30 ngàn tới 40 ngàn dạ. người có, đúng không? Có thể là thấp hơn chút xíu nghĩa là tới bây giờ là cỡ chừng 18 ngàn. Dạ. Yeah. Dạ cái mùa mà nặng nhất của của, của Mỹ ví dụ như mùa uh, à, 2009 chẳng hạn thì yeah. cái số tử vong nó lên tới 30 yeah, 30, à, 40 ngàn yeah. à, nhưng mà hàng năm thì có chừng 14 tới 18 ngàn à, người ở, ở trên nước Mỹ chết yeah. về về yeah. về con cúm. Thì thì mình cũng hy vọng là cái con uh, coronavirus này nó hy vọng là nó cũng không đến nỗi là để mà uh, làm cho chúng ta chết tới 18 20 ngàn hay là 30 yeah. Dạ. ngàn như vậy. Yeah. Dạ, yeah dạ mình nên à, mình có mình nên cái cách cách nghĩ về con virus này mình nên thay đổi chút xíu nghĩa là cái tỷ lệ mà mình biết được bây giờ là hoàn toàn trên những cái con số ở Trung Quốc ra Trung Quốc ra mà cái bộ y tế uh, công cộng của Mỹ ừ. hy vọng nó sẽ hơn ở Trung Quốc nhiều yeah. và cái cái uh, uh, hạ tầng cơ, cơ sở y tế của Mỹ hy vọng nó sẽ hơn ở Trung Quốc nhiều. Dạ. Ok, thế thì hồi nãy bác sĩ bảo có um, khuyên mọi người là chúng ta nên rửa tay thường xuyên uh, tôi cũng đồng ý với chuyện đó à, ngoài ra có những cái phương cách khác như là tôi thấy rằng là người ta à, uống thuốc ờ, vitamin C vitamin D à, này nọ thì những cái phương cách hoặc là người ta mua mặt nạ tranh nhau mua mặt nạ chẳng hạn à, hay là tranh nhau mua những cái loại mà kem antibacterial những cái loại gel để mà rửa tay thì Ờ, bác sĩ bảo thấy là cái cái hiệu quả của những cái cái sản phẩm đó ờ, nó có có có nhiều hay không so với chuyện mình chỉ đơn giản là rửa tay thường xuyên. Dạ. Thì cái chuyện ờ, dễ dàng mình nói trước là cái chuyện mang khẩu trang. Thì uh, WHO là World Health Organization, CDC rồi tất cả những uh, cơ quan y tế chỗ nào người ta cũng nói như nhau hết, không có ai nói khác hết. Như là mình mang khẩu trang nó không có tránh được cái lây bệnh này những người nào nên mang khẩu trang nếu như mình khỏe mạnh mình đi ra đường không có chuyện gì mình không có bệnh gì hết thì không nên mang khẩu trang tại vì nó không có tránh được ờ, bệnh thì dễ thôi thì cái khẩu trang nó mang dễ hiểu thôi nó mang như vậy nó lỡ ừ. nó hở hai bên thì khi mình ra mình hít thở thì con nó có con virus nó cũng vô được trong trong người ừ, bình ừ, thường ừ. cái, cái thứ nhất cái thứ nhì á là à, nếu như anh để ý như người người, người, người ờ, thường người ta mang khẩu trang đó người ta làm như thế nào người ta lúc nào cũng rờ lên mặt rồi sửa lên cái đó nó nguy hiểm hơn nữa là người, người, cái tay người ta đụng vào con virus rồi người ta đem lên mặt là nó càng dễ vào trong người hơn rồi yeah. cho nên nó không người ta khuyên là không mang khẩu trang là như vậy ai là những người nên mang khẩu trang như nãy mình vừa nói nếu như mình bệnh mình ho mình sốt thì khi mình đi ra ngoài hoặc đi tới bệnh viện thì phải mang khẩu trang để làm sao để mình khỏi ho ra mình khỏi có văng ra những cái hạt nước đó để mình khỏi lây bệnh cho người khác à, khi mà nhiều người quá mua khẩu trang quá thì cái, cái cả cái thị trường khẩu trang nó, nó sập đi người không còn không còn, còn khẩu trang nữa thì cái, cái nhân viên y tế khi người ta cần tới cái ừ. khẩu trang là không có à, bác sĩ như như anh với tôi cuối cùng cần khẩu trang để thì, mà chữa bệnh thì yeah. là không có nhưng cái cái cái điều này hay cái á, là ví dụ chính chính, chính phủ pháp yeah. người dạ. ta uh, người ta tịch thu hết hoàn toàn khẩu yeah. Dạ. trang ở trên nước pháp và chỉ chỉ cung cấp cho nhân viên y tế và những à, bệnh nhân thôi còn người người ngoài ra ngoài ngoài ngoài tiệm không có không có gì mà mua được khẩu trang. Dạ. Yeah. Tôi để ý như vậy ờ, như như ở như anh anh Bảo biết thì như chúng tôi mà ở phòng mạch đó, thì mình cũng có thói quen là trước khi khám bệnh nhân là mình rửa tay yeah. Dạ. sau khi khám bệnh nhân là mình rửa tay yeah. Dạ. và uh, khi khi mà tôi mang khẩu trang như vậy có khi là tôi khám xong người bệnh nhân là thay khẩu trang liền yeah. Dạ. tức là phải mang khẩu trang khác yeah. tôi thấy bây giờ ở ngoài mình mua một cái khẩu trang về mình giống như là uh, cái loại khẩu trang mà mình mình ờ, chai bụi khi nào mà mình làm việc ở trong trong gara chẳng hạn mang khẩu trang tối ngày một cái rồi thì tôi thấy lâu lâu ngứa lò mũi thò tay ở yeah. dưới rồi gãi lỗ mũi thì nó dạ. cũng vậy thôi dạ, nó một một cái khẩu trang mà chúng ta cứ dùng đi dùng lại thì nó cũng vô ích dạ. đó. Ừ, tôi thấy là đó là cái chuyện nữa ok thế thì bây giờ ừ, nếu trường hợp mà sau cái chương trình mà chúng ta nói ngày hôm nay và có nhiều cái cái cập nhật hóa của vấn đề mà chúng ta cần phải theo dõi thì ờ, ừ, khán thính giả phải phải đi dạ. đâu và tìm ở đâu để thì, có những cái điều kiện đó dạ cái cái cái bản thông tin mà uh, chính xác nhất mà nên coi nhất là uh, của CDC thì ừ. nó gọi là cái cái website nó gọi là cdc.gov ừ. còn nếu như mình muốn theo dõi tình hình bệnh ở uh, uh, ở, ở tại San Diego thì nên uh, gọi là uh, cái website nó gọi là coronavirus uh, hyphen sd.com ừ. ừ. còn nếu như mình muốn gọi điện thoại đó, ừ. thì uh, uh, cơ quan y tế công cộng của San Diego nó nó lập một cái đường dây điện thoại đặc biệt là 211 điện yeah. thoại 211 là sẽ có thông tin rõ ràng. Dạ yeah, dạ vâng. Oh, ok như vậy xin, xin cảm ơn bác bác sĩ Bảo. Ok một một chuyện nữa là lần cuối nữa là mình hỏi theo như cá nhân của bác sĩ Bảo thì bác sĩ nghĩ rằng là cái cái chiều hướng cái triển vọng của cái con virus này uh, trong cái tương lai gần và tương lai xa nó như thế nào? Yeah. Dạ. Thì ờ, ờ, ở uh, chế nước Mỹ đó thì bây giờ mình thấy là bắt đầu có nhiều cái case nó bắt đầu nó có gọi là gọi là community acquire community acquired. Nghĩa là lúc mà bắt đầu con con dịch uh, cái cái dịch này đó ở Mỹ á thì cái cái case những cái ca là toàn là nhập cảng nghĩa ừ. là người ta bị bị ở Trung Quốc hoặc ừ. là người ta bị trên cái cruise ship ở, ở Japan ừ. ở Nhật Bản rồi người ừ. ta đem về nhưng bây giờ nó đã hơi trễ nghĩa là bây giờ nó đã loan ra ngoài cộng đồng rồi ừ. cái mà điều mà nhiều người uh, trách cơ quan CDC là là người ta chậm một chút người ta không có uh, test nhiều ừ. người ta không có có cái kit để thử nghiệm nhiều cho nên ở Seattle người ta nghĩ là con này nó đã nó đã gọi là circulate là nó, nó đã ở trong ừ. cộng đồng cả chừng hai ba tuần rồi yeah. Dạ. mà à, người ta chưa có tại vì người ta không test đầy đủ không có test nhiều đó cho nên người ta chưa có chuẩn bệnh được ờ, chưa có chuẩn ờ, bệnh chính xác được ngày hôm nay nè cái tuyên ừ. tuyên bố ngày hôm nay thì ở University of Washington người ta đã bắt đầu test đó thì người ta test 400 400 ca thì ừ. 20 ca đã dương tính rồi ừ. ở trong cộng đồng rồi yeah. Dạ. cho nên có thể là rất là đã bắt đầu loan ra yeah. Dạ. thì theo những cái dự đoán của những người uh, bác sĩ uh, public health đó ừ. thì có thể là mình không có chưa không có bùng nổ như như Trung Quốc ừ. nhưng mà nó sẽ là một một một chỗ nhỏ nhỏ này nó loan Seattle, yeah. Dạ. rồi chỗ này chỗ kia chỗ kia từ từ nó sẽ loan ra một cái một cái giả thuyết thứ có một người một số người đưa ra đó là nói rằng là cái, cái khi mà thời tiết mà nó nóng lên á yeah. Dạ. thì hy vọng là những cái con ờ, virus này nó tự hủy diệt yeah. Dạ. và một cái giả thuyết thứ hai đó là uh, mình không biết được và cái con virus này cũng có thể nó sẽ dưới dạng là tiềm ẩn nó sẽ kéo dài yeah. Dạ. tức là mình không nó nó nó tới đây và nó ở lại đây và nó sẽ không bao giờ biến mất thì ờ, bác sĩ bảo nghĩ như thế nào vì tôi cũng để ý một cái chuyện là uh, những cái cái ổ dịch ở Mỹ bây giờ gần như là ở cái vùng vùng phía phía bắc nước Mỹ vùng lạnh và ẩm thí dụ như Seattle mưa dạ, hoài yeah. Dạ. và hơi lạnh hay là những cái vùng như là ở miền uh, đông bắc như là mình nói là New York này nọ à, còn càng xuống về phía nam nó cũng có nhưng mà yeah. Dạ. cái cái cái mật độ nó ít hơn yeah. Dạ. thì, bác sĩ bảo nghĩ như thế nào nó có yeah. Dạ. nó có ảnh hưởng tới nhiệt độ và và cái tình trạng thời tiết hay không? Yeah. nó cũng có là thì, thì mình không, không mình nghĩ là mình không biết chắc một trăm phần trăm được nhưng mình mình làm thế nào để mình mình đoán thì cái cái cái đoán đầu tiên á thì khi mà cái nhiệt độ nó cao lên á thì khi cái cái hạt nước của mình mà mình phun ra mà người người bệnh mà phun ra nằm trên mặt bàn hoặc là những chỗ như vậy thì nó sẽ khô nhanh hơn cái hạt nước đó nó khô nhanh hơn khi khi cái cái nhiệt độ nó lên thì nó khô nhanh hơn á thì thì con vi khuẩn nó sẽ chết cái con mấy con mấy con virus này nó nó phải có nước và phải có độ ẩm nó mới sống lâu được ừ, ừ. khi mà nó khô đi rồi nó chết thì có thể là cái số người ta gọi là R not là cái cái số người mà một người bệnh nó nó nó loan ra bao nhiêu người hiện bây giờ là 2.2 nghĩa là ừ. một người bệnh nó sẽ loan bệnh cho tới 2.2 người mà khi mà nhiệt độ cao hơn mà cái cái cái, cái hạt nhỏ nó nó khô nhanh hơn đó thì có thể cái số a nó nó nó thấp hơn chút xíu thấp hơn chút xíu á thì mình có thể mình contain được mình mình mình không ừ. nó không có loan ra ra nhiều như, yeah. như, như được thì có thể thì nó sẽ dần dần nó chết cũng giống như con cúm hàng năm yeah. Dạ. thì, à, như anh biết là mỗi năm thì ở ờ, Cali mình thì cả chừng tháng 10 cho tới tháng tháng 3 tháng 4 là mùa dịch cúm còn sau đó là hết yeah. Dạ. nhưng mà <laughs> nhưng mà ví dụ như con H1N1 chẳng hạn uh-huh nó không có nó không nó nó không có disappear hoàn yeah, dạ, toàn right. nó vẫn nằm trong cộng đồng tại vì như vậy mà mỗi năm mình phải chích người cúm là chích tới bốn con là trong yeah. đó dạ. có con H1N1 mm, ừ, là okay. vì con H1N1 từ hồi còn 2009 nó vẫn còn ở trong cộng đồng nó vẫn còn yeah. liên, liên, yeah. liên vậy đó là cái thứ nhất cái cái điều thứ hai nữa là dựa vào đào dựa con sa yeah. Dạ. con sa mặc dù nó biến nó biến nó ho, biến mất hoàn toàn nó biến mất hoàn toàn tại vì thế nào tại vì những cái kỹ thuật uh, public health mình vừa nói rồi là cô lập người bệnh ừ. và uh, isolate thì cái, cái cái cái số người giảm bệnh nó càng ngày nó càng xuống và nó sẽ mất hết đi nhưng mà theo con sa đấy thì cái mùa nếu như mà anh nhớ lại 2002 2003 mùa hè mùa đông gì vẫn có cao xa hết ừ, ừ, cho nên chưa chắc cái con này nó sẽ behave như thế nào nó giống như con con cúm H1N1 hoặc là nó giống như con SARS hai ngàn ba Oh wow, cũng có thể nó sẽ trở lại là Covid 20, Covid 21 chẳng hạn. Dạ. Ok. Dạ tôi nghĩ như vậy, à, rất có thể là nó sẽ tới đây và nó ở lại đây và đó là một cái vấn đề khác nữa. À, mình không biết là cái vaccine nó nó mình mình mình à, mình phát phát triển nó có kịp hay không. Dạ. Tới lúc đó thì nó là ừ, nhiều cái biến thể khác của loại virus dạ. này. Dạ. Ok, nhưng mà thôi thì bây giờ chúng ta cũng cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo là dạ. có những cái mặc dù là nó tình trạng nó nó khẩn cấp nhưng không đến nỗi bi đát à, chúng ta cũng có những cái niềm hy vọng rằng là sẽ có một cái ngày nào đó nó sáng sủa hơn thành ra à, chúng tôi cũng nghĩ là khuyên quý vị nên bình tĩnh và nhìn vấn đề một cách sáng suốt à, không đến nỗi mà phải lo âu nhiều quá à, một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lưu Quốc Bảo và dạ. cho những cái uh, tường trình rất là hữu ích uh, cho chúng tôi và cho uh, quý khán thính giả cũng như là cộng đồng uh, Việt Nam ở San Diego và hải ngoại nói chung. Uh, xin cảm ơn anh. Dạ, cảm yeah, ơn. Thank you. Dạ.